đó cái này là tuấn cũng muốn cũng muốn nói lại thôi nói rồi đây nè đó nếu mà ai không hiểu về về si đó mà chỉ nghe đồn đồn mà mua thôi đó là như vậy là chia tay nhau rồi đó nếu mà không coi dạ. kỹ các cái video của tuấn đổ vô nè 15 ngày sau này bung nè rất là đẹp nhưng mà đến đến sau đó ừ. à, tức là lấy cái đĩa tơ này lấy được cái dinh dưỡng này ra nhưng mà đến khi nước và muối khoáng không có ừ. giống như ăn hột vịt lộn rồi gà quay rồi là mọi thứ đến khi uống nước không có thay vì một ngày uống hai lít nước cho cô nửa lít nước là nó thành vậy thôi đó thành vậy thôi mặc dù cái rễ tơ nó có hút nước vào muối khoáng trong thức ăn của mình vậy trong canh nó cũng có nước vậy nhưng mà phải có lượng nước riêng chứ không thể nào như vậy đó nên mà nếu mà nông dân mà không hiểu kỹ là sẽ sẽ sẽ chia tay như cây này thì bỏ đi là nếu mình cắt ở chỗ này nó vẫn ra được tốt nhưng cái bộ rễ này là hỏng sau này năng suất nó không cao được có giữ không có chán lắm không có phát được đúng là không mắc được cái nội sinh của nó không như cây này đó đó hễ mà cứ càng chua chừng nào thì nó càng mê chừng đó mà cái cái chua này nó như thế này nè không phải chúng ta bón nhiều NPK mà nó chua mà do rễ nó nó kém thì rễ nó kém thì thường thường chúng ta phải phun phun phân bón lá ai cũng vậy phải phun phân bón lá mà cứ phun phân bón lá riết mà rễ nó kém thì dẫn đến là nội sinh nó không có mà nội sinh nó không có thì con này nên tôi nói là bảo đảm cái cơ sâu thôi sau khi đổ xi lần ba cái đổ lần ba cho nó thì cái cái cây sau là không không không có con bọt cánh cứng này nữa à, nên là cái con bọt cánh cứng này nói luôn con bọt cánh cứng này buổi đêm trên cây bơ cũng là buổi đêm đợi khoảng sau 8 giờ đêm phun con nhỏ sẽ đơ sau và con lớn phải rớt trước à, nó là như vậy à, sau này thì không cần nhưng mà này thì phải coi giữ được này chứ mà te tu gì hết là đúng rồi đúng rồi được rồi đúng rồi nhưng mà sắp tới mình sẽ làm cái ngọn này nè nó, nó bây giờ thì chưa được đâu lần sau nó phải nâu lên đúng rồi mà nó có long long long long long long đúng rồi nâu lên nhưng mà có kiến hết rồi nè nhiều lắm nhiều lắm ừ, tại vì tại vì à, nền hữu cơ và ý thức là không có xịt thuốc diệt cỏ ừ. quá trời kiến này là 14 quá trời. tháng 11 đến nay là chưa sử dụng cái hóa chất thuốc bảo vệ thực vật ừ. chỉ có si ừ. với lại ừ. cái à, thảo mộc dạ dạ nói nhiều công phu ha mình con khô dạ. đất mà có có cỏ gai là biết nó thấp lắm thường thường mà cỏ có cỏ này là gọi là cây chỉ chỉ thị cái nó thấp cái cây này là ừ. rất là nhiều ừ. trên cái đất này bây giờ nó đã phát triển là mình mừng ờ. cái cây này mà không lên thì cái đất mình thôi chính xác nói, đừng, chính xác đừng có nói cái cây chính xác cái cây này nó lên trước rồi ừ. là lúc đó bác mới trung tính thôi đúng rồi Ờ, cái cây cây này gần gần giống cái hoa cất lợn thôi nhưng mà thấy cây này là đã ổn rồi nhưng mà sau đó sẽ có hoa cất lợn tức là mùa mưa sắp tới tại vì mùa đông thì hoa cất lợn sẽ không phát triển mà cái cây này nó nó nó nó tương đương thôi tức là thấy coi cây con này là, là mình biết nó trung tính rồi nhưng mà để đạt trên cái ngưỡng 6 chấm á, thì phải có hoa có cất lợn nha cái cây này nó gần giống thôi rồi thấy hầu như 100 cây là 80 cây đều có có, ừ, có kiến hết ha có kiến hết như vậy làm sao có rầy được đây, Hả? cái hay nữa cái hữu cơ mình đưa nó xuống tính ừ. sau ừ. vài ngày á ừ. là mình thấy kiến xuất hiện và nó sẽ xử lý những cái hạt phân gà phân nở đúng rồi đúng rồi xử lý con này ở chuyên ở dưới đất mà ờ, này. rất là này, hay nó chuyên ở dưới đất đó, mình khoái là khoái nó vậy đó ừ. một số cái nó cũng còn còn còn nè nhưng ừ. mà ờ. thật sự nó là những cái người gọi là những chiếc máy cày của mình đúng đó. rồi nó làm cho kẻ hở đất nó hở ra ừ. và nó ăn sạch qua wow, chạy kiến quay cái này thích đấy thứ hai này là tiếp tục tới à, tới lần ba nữa à đó thì bây giờ đợi chúng ta rồi có người hỏi là bây giờ tôi cây tôi bệnh tôi nóng ruột quá tôi đổ sớm không phải chúng ta phải đổ đúng cái lịch trình như vậy để chúng ta coi cái diễn biến của cái rễ chứ không phải là chúng ta cứ nói tôi 10 ngày tôi đổ một lần không phải không phải vậy được mà tại sao tôi phải có 15 ngày rồi tại sao từ lần 2 tới lần 3 30 ngày là tôi có lý do của tôi tức là về nông học mình phải hiểu được từng loại cây nó phải có cái chu trình sinh trưởng và phát triển của nó chứ không phải là chúng ta nóng ruột rồi chúng ta cứ đổ đổ vội không phải phải vậy được đó. Đó. mà trong giai đoạn này là thí dụ như chúng ta nóng ruột thì chúng ta tăng amino cho nó đại loại vậy nhưng những cây này thì Tuấn khuyên là đổ lần ba này thì cứ đổ đều hết à, riêng những cái cây này à, thì à, 17 tới 10 ngày sau thì cho anh em á nó nó nó nó đổ đậm đặc cũng được lấy cái amino đó tại vì ở chỗ mình là phun cái bét đúng không bây giờ lấy cái canh amino đậm đặc lắc nó lên lấy một nắp cứ nói dụ một nắp hoặc hai nắp mình nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu xong mình bật lên nó cũng vậy thôi đó, tại vì mình là trang trại mà không sao hết à, còn cái kia là tiện là mình pha chung với nước còn những cây này nếu ai nóng ruột thì mình sẽ sẽ bù cho nó là bằng cách tăng cái amino bệnh mà thì phải uống nhiều sữa thôi đó là như vậy chứ có ăn được đâu cái cây này nó, nó cái thân rễ cọc của mình nó ừ. dính cái lớp giống như hồi nãy nữa các bạn. Ừ, cái cái ngọn nó cuộn. Rất là tốt, lúc đầu phát triển rất là Nên phải đổ vô trong cô rễ đấy chị ạ. Nó xốp dần xốp dần xuống cho nó cái rễ cọc nó được giải phóng. là mỗi một cây như vậy hồi trước với đổ là 3 lít. Ừ. Thì một lít trong cổ rễ và hai lít bên ngoài. Ok. À, ừ. nên giờ là nó à. có tiến bộ nè, ừ. nó hồng hồng hồng lên nè. Ừ. Nghĩa là giữ được những cái này mình có thể ừ. phát triển ừ. nó lại ừ. lần lần lần. Thì cắt đây lên. Đúng rồi, cây nào cũng có kiến nha. Cây nào cũng có kiến á ok mình là tốt mừng, rồi mừng là gì những cái này ừ. chứng minh này rất là nhiều ừ. thì mình đang kiểm chứng tiếp trong cái thời gian tới sau 30 ngày trở đi thì mình coi như cái điều Tuấn nói đó ừ. không xuất hiện cái rầy nữa đúng rồi anh này đúng rồi chiến đấu thì mình đang tiếp tục đúng rồi đó. Ừ. sau khi khỏe hoàn toàn 30 ngày thì mới được nhấp xuống NBK nhớ là nguyên tắc là lần đầu tiên bón NBK là hạt cách hạt phải là một cm cho tới 2 cm và bắt đầu từ lần đó ra đi khi ra búp là bón NPK là hạt cách hạt ra rìa tán lá không một không đừng có hỏi là là bao nhiêu người ta có hỏi là tuấn ơi ờ, phải bón bao nhiêu không chúng ta dựa vào cái tán lá dựa vào cái tán lá từ tán lá đúng rồi thẳng xuống đúng rồi dạ, cấp 5 dạ. ly đúng rồi cứ thế chính xác chính xác nên nông dân cái hay hỏi tuấn là là là bao nhiêu không phải là bao nhiêu cây mình rộng thì mình bón nó nhiều thôi vậy thôi cái cây này giống như cái cây à, cây ăn xoa ăn xoa cây này rất là quý đúng rồi cái này mình đang dưỡng lại lâu lâu có một người đàn ông nào đó hoặc người đàn bà nào đó cho tới đây xin mang về cái cây này rất là giải quyết về gan rất là, tốt ờ, không, không nhưng mà cái này mình bản thân mình uống cũng rất là tốt cái ăn xoa chặt xong rồi mình phơi ừ. xong mình nấu nước mình uống thôi Thường mấy cái này giữ lại nha lại để cho những người ta giữ lại nha giữ lại nha ừ ồ ở đây còn còn mấy cái ăn xoa này ờ, ừ giữ lại tốt lắm á ok rồi bây giờ là được rồi chắc chắn là được rồi à, chỉnh tàn lại chỉnh tàn lại ok ok ừ, rồi đây thấy cái này rất là hay nè sao ạ bây giờ cái chó này nó bự lên bự ừ. hẳn lên so với trước đây nè à, à chỉ ở cây lại nó nó lấy dây nó làm nó làm thêm dấu có <laughs> nó làm mình, dấu thật sự mình có thức đo mình kẹp mình mình, à. mình có những cái cái con kiến này nó không cái cắn người dễ thương không ừ. đó nó đỏ hồng hào nó bông hết trước nó xám xì vậy nè ừ. đó thì mình đang mừng là gì cái okay. nội sinh nội sinh cái nội sinh đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi này này cái vết của nấm hồng hồi xưa này yên tâm nó khô luôn này nó khô luôn à không sao hết á bít nó hồng nè à, cái cổ đẻ nè kiến quá trời ha à, thôi mình về thôi ừ. ừ. <laughs> qua tết đi bây giờ phải đợi qua tết á à, <laughs> bước vào nói chung là vào tháng 3 là bắt đầu vườn mình đó cái cây nào nó ra cây đó rồi ừ, cây nào yếu thì chúng ta cứ tăng hữu cơ đấy và cây này bắt đầu từ đây 30 ngày sau là có quyền là bón xíu NPK được rồi nha như thế cái này thì mình đang có kế hoạch chuẩn bị ừ. à, tưới xong là mình sẽ đúng rồi. tiếp một cây như vậy khoảng cái này nó già đi sẽ ra một cây nữa đến, đến là hai, ừ, đúng 2, rồi 2 kg phân phân gà quài kiến kiến mề quá nên bởi vì nó không có con rầy nó con lại làm việc cần mẫn lắm suốt ngày suốt đêm vậy rất là nhiều mà à. Tính quay xuống dưới này kiến nó nè, nè. Ờ, không có cắn người nó không có cắn yên tâm nó không có cắn lúc đầu anh chàng thịnh công nhân của mình rất là sợ sợ ừ. này sau đó mình đưa lên tay ừ. đưa lên tay xong rồi thịnh nó cũng đưa lên tay thấy ok rồi được rồi